tự trách anh từng đêm thời gian không quay về lúc anh còn em vì anh vô tâm nên mãi không hiểu được rất nhiều đêm để em phải khóc dòng tim yêu thương gửi đến em nhiều hơn dù em đã xem mà mãi em lặng thinh giờ quanh bên em có biết bao anh tuyệt vời chẳng thể nào níu mãi em ơi đừng bỏ anh mà dù anh than van tự trách anh từng đêm thời gian không quay về lúc anh tâm nên mãi không hiểu được rất nhiều đêm để em phải khóc dòng tin yêu thương gửi đến em nhiều hơn dù em đã xem mà mãi em lặng thinh giờ quanh bên em có biết bao anh tuyệt vời chẳng thể nào níu mãi duyên này nụ cười đã tắt trên yêu với bao ân hận anh mong được em thứ tha cuộc đời có lắm thương đau nhưng không đến đau hơn lúc này cầu mong em hãy suy nghĩ lại em ơi đừng bỏ anh mà nụ cười đã tắt trên môi mưa rơi trái tim thêm ngủ sầu anh mong được em thấy